Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Hiện tại hơn 100 anh em đang xem kênh youtube thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ cho anh em ơi Và lần này thì ờ, hôm trước thì Khả đã đập con ngựa lên cầm 1 Và ngày hôm nay tiếp tục với series đập ngựa tối phiến Thì anh em cùng chờ xem năm phát này liệu có lên được cộng 2 của nhau mọi người Đã nhiên liệu Khả đã chuẩn bị nè Tối phiến, tối phiến 2 Khả đã chuẩn bị 5 phát luôn này mà Tam sắc thật Rồi 500 xu một lần đọc Ok Ok nhà khai sẽ vô ờ, động như này tô phiến cộng hai tô phiến cộng hai tô phiến cộng hai mình máu nè cộng hai nè, anh cuốn ơi hôm trước là bị lỗi vấn đề kia giờ đọc và đọc máu chỉnh máu một nghìn nha anh anh chỉnh kia là dạ. xong rồi nha ừ. nhớ chưa cái đó đã fix cái này chưa được lần này thất bại rồi này rồi ờ, tiếp tục trước cái chưa cắn tiên thảo nộ cứ tiểu đâm cắn lại tiểu nổ tiểu mỗi tử còn rồi anh này cũng còn rồi rồi phải nhảy thành cái nữa đây là quá tử rồi thiên sơn cắn rồi thiên hôn lộ nhảy qua thành khác rồi xa xuôi nữa đậu xa xuôi rồi <laughs> xa xuôi xa xuôi đủ là có lương dòng độc đẹp chưa à, đừng đọc nhìn ớn anh quá Trời ơi, bằng cấp, bằng cấp Áo nó không bằng áo anh cuốn được Anh cuốn đẹp quá Rồi Tiếp tục anh em ơi Phay rồi thất bại anh em Ép người cầm hơi Mới xịt lần một này Rồi Mình sẽ nhảy thành liên tục không đứng yên một chỗ Bữa anh cuốn đứng yên một chỗ à Ừ rồi xịt rồi nhảy thành đi hoặc ao game ra Đứng trong chỗ không thua đâu Này nhớ là máu một ngàn nha anh đã fit ok rồi đó Kích, ừ. kích vào dòng máu một ngàn nha Cho anh kích Lần sau mà anh kích lộn dòng máu kia là là là, gì năm trăm là ở không, không, sửa được đâu nha Tại vì hôm trước mình bị lỗi nên là đỡ sửa Đó Thấy chưa Thấy chưa anh thấy thằng tay của thằng em cãi chưa ờ, ờ. Thấy chưa đó, con gái con học bài không? Thấy chưa? Em cuốn. Đó. Đó, quá đẹp nè Giờ em coi em coi có cục ba không? Ba quá rồi. Ở đây trời ơi, đưa cục ba đây. Làm lúc. 3 4 5 quấy. Ngon ngon ngon, được rồi, em lên ba luôn. Đậu dân. Hay lắm anh em ơi. Rồi lên luôn em ơi. Hay lắm cuốn. Có khi nào con người này em đọc phát vài phát nó lên em luôn kháng cả bảy luôn á. <laughs> thành Thế công cái đó là được 3, 4 ngon ừ anh mới đọc hai cái thôi đâu tốn bao nhiêu tiền đâu hai cái nó đúng rồi đâu anh cuốn đâu anh cuốn thương nam này vẫn đứng ở chỗ đấy còn đứng chỗ đấy à, được có mấy nhân ba nữa hết nhân ba đây em em nghe thằng này nó bảo gì chứ nhà của anh là gèm mấy là ờ nhà là chợ bán ngựa rồi lên lên lên cầm hai rồi anh ơi Dạ dạ. À, Vân Tiêu chưa ấy. À Vân Tiêu lên lên trên kia đi, trên Tâm Phong đây đây em chưa đây, em đang mất mất, mất đọc ngược. Rồi, bắt đầu đến cục ba luôn đi. Cục ba nha nè. Cùng ba phát nha anh, à, anh Cuốn ơi. Lên cục 3 có bác 4 tài phiến này. Ok. Bán 3 tiền một cái viên tài phiến đấy. Ờ 100 xu. Tối phiến thì trăm xu, hai trăm xu, ba trăm xu tùy loại anh à cần à cái kia là phải một cô thủy tinh nữa à đúng rồi cấp một thôi cấp từ cấp 2, cấp 3 đi nó bán lắm năm trăm xu một phát à ờ đâu ba cục thủy tinh nè 500 xu và cục tối phiến anh nè em đọc qua giờ lên cộng hai nè anh cuối bữa trước anh đọc 20 lần không lên em đọc phát một lên cộng hai luôn đó chưa rồi em đi xả em đi xả xuôi ngay đi xả xuôi ngay mở mở mở mở đồ đó lên coi như đẻ Bình Mở đô nào em, mở đâu nào Ở đồ lại bắt lương á à, mở đâu làm lương thì phát đảm luôn Rồi đập con thứ ba quên con khánh cả ba nên mà lên khánh cả ba ơi Hay quá hay nhất lên cả hai rồi Dường như À, một nhớ nha lưu ý nha nhất anh cuốn nữa có đập lên lưu ý này một nghìn máu này cái đập xuống kia là nó trừ đấy rồi giờ đập lên con ba như này Ờ, cái từ yeah. con 500 thì không phải kích vào 1000 máu à? Đâu, con 500 thì kích dòng trên anh Con thường, con này con đặc biệt là phải kích một dòng đặc biệt 1000 đó Cộng 2 này Một mình có một bạn Trời ơi, trời ơi lên ba luôn phải rồi trời anh cũng thấy chưa anh cũng thấy em bàn tay em đỏ chưa đó cái này mọi người này em em em mà lên cái này là bốn nào bốn nào bốn nào đâu cho ở đồ tốn tiền cuốn giả mang luôn <coughs> cài đúng đúng đã luôn đấy mà cho đưa ra đưa đây, đưa nhiều bốn đây, bốn em nhanh lên. Đây đây. Đấy. bốn đây. Từ con 500 để ép lên còn 1000 người cần những cái gì? Rồi. cuốn, cuốn đành sướng. Rồi, anh cuốn sướng rồi. kiểu này kiểu này là anh cuốn phải donate thằng em vài chục ca dạng okay, bù lại okay, những cái kia rồi. okay. <laughs> rồi rồi, đập phát mẫu lên luôn rồi. đây, Kiểu này là con người này anh cuốn cứ đỡ em, em sẽ gồng nó lên, ok chưa? rồi đây dùng bốn ba dùng bốn còn hai phát cuối anh ơi <laughs> thấy chưa không mình mình chậm anh thôi đây có đợi cô vũ nữa nha trời ơi ngon quá trời ờ, hay quá hay quá quá có đôi bào sẵn thôi có đôi bào sẵn thôi, rồi đọc em sẽ di chuyển đại lý không à, anh cuốn anh cuốn tê lên ôi kêu các em cộng ba rồi cộng ba rồi cộng ba rồi Ủa, sao đóng không có ai rồi cãi Cần 3 rồi anh, em lên cần 3 rồi Lên phát 1 mà Không có ai rồi à? Hả? Sao anh? Bỏ tần số thế giới kìa Nè ba thế giới, nè ba thế giới Ồ Giờ lên cần 4 vậy nè cộng 3 mà mới có thắng tất cả 3 Đúng rồi anh ơi Nếu mà cột 5 nó lại thắng tất cả 7 Đúng rồi Hay quá, hay quá, hay quá Lên tiếp tục luôn em ơi Lên cái này 4 nữa là ok luôn Nó lại thắng tất cả 4 năm Trời ơi, hay quá, hay quá. Hay lắm anh ơi. Mất hai ca dạng, ba viên thủy tinh, 500 xu và cục tổ phiến anh. Trời ơi, hay lắm, hay lắm. Cộng bốn cái nữa này, bốn cái nữa này. Đào giờ thì cơ hội lên khá nhiều rồi, không biết hai cục này có lên được không? Em nghĩ má cái lần này hơi căng á ông lên bỏ được hai ờ, ông lên bỏ được lên được hai nhát rồi phèo quá không ok ngon rồi phát cuối em rồi ủa sao cục này lần này nó lại không không mất tối phiến ở đâu ừ lại lại không mất cái báo lại cục này nãy nằm dưới mà lấy cục dưới ủa đâu xem lại lại đâu có à, à này lấy cục dưới ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ủa, còn dưới... mà à, còn dưới này cũng ghệ bay lên <laughs> ok tưởng sao đụng sao không mất tôi phím hay gì rồi đâu anh đưa cho ba viên mà ba viên hả à dạ là em tưởng một em tưởng hai viên ok em ơi nó nói chuyện suốt ờ, nó nhưng trời ơi lên cộng ba ngon rồi sáng nó mới ngủ tại một giờ chiều nó mới làm Ủa cái kích mà vận tiêu vô là cái nhanh thôi. Cần 4 anh em ơi. Trời ơi. Ê lộn lộn. Tối phiến này. Nghìn máu này. Làm nó gì? Cấp 4 này. là bằng tiêu mà bóng sai kích Mình cố thấy chưa? Chỉ còn hai hai cấp nữa ờ, thôi. Dạ. Hai cấp nữa thôi anh em mình thành công. Đó. Hai cấp nữa thôi. Bốn cái nữa là mai bốn cái nữa là mai lên năm luôn này thầy rồi mình rút bóp được xin anh ơi rồi ok ok rồi đấy giao dịch anh lưa ơi giao dịch anh cuốn này ờ. ờ xịt nói chung đập năm cái mà lên hai cái là quá ngon rồi quá lời quá lời rồi. Cứ, đủ nha đủ nha anh cuốn này đủ nha đủ nha hai ba thả nha rồi ok vậy đúng ngàn trên cuốn này Tại nó không ngủ chứ ai ép Và xem cái, cái, cái dòng mà để đập đập ngựa 500 là ở chỗ nào Cố nơi, cố nơi, đi đâu ta Mít ở bị sao Ok, đúng hàng chưa, đúng hàng chưa em trả lời này ừ. Rồi, thành công em ơi, quá hay rồi Quá ngơ luôn Rồi, ok Đập ngựa cho con, con kim tôn giả nè anh Rồi, anh em xem video thì cho một like chia sẻ cho à, anh em ơi Rồi Chỉ còn uh, Anh Cún cố gắng tìm em và muốn đập nữa không còn còn còn cục này anh còn một cục này còn một viên nữa ừ, ừ. đập luôn đưa đây anh chút một phát rồi ok đừng cất đi đỡ đỡ đỡ ghi tay đây giao dịch núa núa giao dịch núa rồi. đây đây em đưa cho hai cây dạng luôn nè ờ, mai đưa lại em sau đấy rồi đừng, đừng đọc thử lần bốn rồi em ơi trời ơi ngon quá giờ mình hết đâu giờ là hết nhỏ lên bốn sao ok đập đi anh chờ đợi chờ đợi lên 4 con nói lên 5 là nó sẽ có kháng tất cả 7 như con này nha nè cấp 5 hiện tại chỉ còn hai cấp mà thôi thì có vòng sáng vòng sáng như kháng cả 7 ai, ai, ai, ai có viên nam thủy tinh đổi ra viên nam thủy tinh làm thủy tinh làm thủy tinh có luôn tương dương nam đó đây đưa em viên nào cũng được em lóc cho làm thủy tinh anh em ví ờ, dụ mà anh anh em có ai có bán bán làm thì tôi nữa anh cần làm thì tôi nữa không ừ. rồi đó là em viên nào cũng được tự nó lục rồi như nào cũng được sao sao anh nghĩ ơi dạ, ừ bán nguyên bảo thì chỉ có đặt hàng bên ngoài thôi anh ơi trong bang đa số tụi đi mua tiêu hết liền à <laughs> ừ tiêu nhanh lắm bang em tiêu gơ lắm rồi anh cũng nói đây. chờ nhưng mà anh anh anh nghĩa là xem nay thôi chứ đừng học em nhé ờ, ờ, ờ, học một người này là tiền <laughs> ra đi nhiều lắm đâu tại vì tính thì cũng tính học theo đó nhớ nha nhớ nhớ cái nhớ cái dân một nghìn nha ừ, ừ, ừ. đôi không có tài khoản hai học thêm mà chưa có để học nãy giờ cũng ngứa tay lắm đó chứ kinh thêm nãy anh đi nhà tao thấy ok chưa chơi nó không cho đi lắm cứ ngày là mình làm tối đa năm phát cho làm gì là mất sức đúng rồi <laughs> năm phát thôi <laughs> là nhiều mất sức ở ừ, tỷ lệ 20 phần trăm anh em ơi phải rồi khả lên hai phát ngon quá quá đẹp ở thành chuyển thanh ở thành chuyển thanh chuyển thanh chưa ừ chuyển thanh khác đây chuyển thanh khác rồi quằn quằn gì à đâu lên hai cái liên tục luôn giờ đợi anh à, phát cuối nè phát thứ sáu à đó tôi sống nè Anh Hùng Dung bằng mực nào giống thằng Hòn Kim Tôn giá vậy Rồi Vô, vô, vô, vô con số 4 Vô con số 4 giờ có ai bán bông tiêu không anh không trường trần quốc ơi bông tiêu chỉ có đuôi tốt mới có cái này mình phù giờ mình đi kia đi làm lát rồi mình lên lại bông tiêu không ai bán nữa Dạ, lái 3 giờ. Lên không anh, lên không? Lên không để chưa chưa quên không để 500 xu. Ờ, quên rồi nó 500 xu. Rồi về phần thượng Nam liền luôn. Mình dừng tình xu. Ờ, cái gì nhỉ? Cái con của anh là 500 máu phải đập nó lên 1000 máu đã à? Không, anh vẫn dạ đập 500 vâng. như bình thường thôi chứ đập lên 1000 chi ờ, thế con của cún là 1000 mà con cún là con đặc biệt còn con anh là con thường thì chỉ có 500 máu thì anh đập dòng 500 máu thôi là xong có thật có chỗ nào bảo 500 máu đâu mà cái dòng uh, ờ, bạch kim là trên dòng 1000 đó dòng uh, ờ, thối phiến bạch kim đó anh không không đỡ 500 máu nhưng mà nó là con ngựa 500 máu đó phố phiến bạch ừ à, ờ, là nó là con 500 máu con ngựa này thôi chỉ có mỗi cái con này là được đập một mình được đập giờ một nghìn thôi còn anh là đập đập dòng trên một nghìn đó rồi để coi anh đập lên còn bốn không nè trời con ngựa lên còn ba này qua này khả đập cộng một cộng hai cộng ba ba phát luôn tay quá đó chớ thiệt con ngựa này đập tốn tiền lắm nè không phải đơn giản đâu ừ đây hết nhỏ là đập ba phát lên ba phát luôn sướng vãi đáy làm đâu làm đâu làm gì làm gì phải đọc cho người ta đánh bại ừ. đánh bại này hay... thất bại à đánh ừ. bại ừ đọc cho người ta lên liền đập cho mình ton <laughs> đó cho mình là tôn đúng rồi thành công ba số nhất ok nè bạn ok rước rồi hôm nay cuộc chơi ngừng đó là ok ừ. cứ gom gom anh bốn năm bốn năm ít nhất phải năm phát như bữa em chỉ á cứ từ từ mà lạ đây đây là phát hôm nay thôi bảo rồi ok anh em xem video cho khá một like ủng hộ chơi anh em ơi vừa rồi khả đập ngựa lên được ờ, hai phát liên tục quá may mắn rồi em cho đập ngựa tỷ lệ 20 phần trăm thôi anh em là thích video này thì đừng quên để lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi nhé